Ok, xin chào cả anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel NTV của mình à, Thì à, tiếp tục clip hôm nay thì mình sẽ làm một cái nó gọi là sâu thử, chơi thử cái con chơi thử Ninja School trên iPhone X thì nó như thế nào nha Ok, thì anh em mong mọi người mới xem clip mình thì hãy bỏ ra 5 giây để like ủng hộ kênh của mình nha, ủng hộ clip của mình, cảm ơn rất là nhiều Nói chung là từ lúc mua điện thoại này về chưa dùng bao giờ, nó gọi là chưa chưa chơi điện chơi chơi game thử bao giờ á chưa game chơi ninja thử trên à, iphone x thử bao giờ nên hôm nay mình đã chơi thử mà thực ra mới vào thôi à, đã thấy cái tai thỏ anh em này nó đã chiếm mất một góc của game rồi đó cái thứ nhất rồi cái thứ hai là lúc mình đăng nhập vào lúc mình đăng nhập vào thì mình viết chữ thì nó đã bị không hiện hẳn chữ uh, tên tài khoản mà nó bị <clears throat> nói chung là nó bị lấn sao một chút nó bị kiểu chữ bị uh, lệch luôn nó không thể nhìn rõ thế tài khoản luôn á đấy là cái chuyện ờ, chơi game trên uh, iPhone là nó bị vậy không biết iPhone khác như thế nào nhưng cái mình iPhone này iPhone X thì chơi nó khó thật sự luôn anh em ạ với lại các phím này các phím di chuyển rất là bé mọi người nhìn thấy không đây cho anh em xem à, các phím di chuyển rất là bé luôn đây quá bé luôn và nick mình đang cầm là nick cần hiv nha mọi người nha cần hiv có vẻ là hơi sáng một chút nên là mọi người không thể nhìn thấy đây cần hiv của mình đây đó em có thể thấy không ma luôn mới bị hết login xong cảm ơn ông nào đã bỏ login cho tôi nha đó cần hiv đây cho anh em theo xem rõ đây chat này anh em này chat nó lấn hết hẳn lên cái phím này lấn hết cả lên luôn đó đây là không thể nào chơi rõ chơi nhìn chơi nói chung là cho mình chơi trên android đây một con android của mình mình có thể so sánh với mọi người xem luôn chơi trên android thực sự là quá là sướng hơn nhưng mà cái thể luôn cái, cái tay thỏ của android thì nó vẫn cứ tiếp tục nó vẫn cứ to hơn này anh em có thể nhìn thấy không hai cái song song với nhau luôn mọi người có thể thấy không một cái thì nó gọi là rất là to luôn game hình game rất là to mình sẽ ấn vào chơi mới xem nào chơi mới và vào game xem nó như thế nào nha chơi iPhone, iPhone X thực sự là không không chơi được anh em ạ rất là khó luôn trừ khi nhiều ông ấy cứ bảo iPhone đây anh em có thể thấy không mẹ cái bên này tắt cũ rồi rồi cho anh em xem này hai bên thực sự bên này tay thỏ nó là à, Xiaomi mọi người này thì nó sẽ đã tự tắt tay thỏ rồi còn ờ, nói chung là cái giao diện thì cũng rất là to luôn đây phím di chuyển các thứ rất là to mọi người thấy không còn bên này của mình đây bên này rất là to nha anh em thể thấy không to to cực kỳ luôn còn bên này thì con mẹ nó tí con ngoắt đi luôn này đây này với thực ra là hiện tại là các à, kunai và cung hiện tại đang bị reset đang bị reset mọi người nha uh, ờ, đang bị uh, đang bị reset skin 10x nên là mình cũng không để cần mà cần cần hiv của mình cũng hết hết bị login rồi mình cũng không thể nào cầm được uh, không để lấy 10x skin 10x đi test người xem được nhưng mà thực ra chơi trên iPhone X rất là khó luôn đó nói chung là clip này chơi thử thôi cho mọi người xem thôi em em mình cài như thế nào mà chơi nó to mọi người xem nha ok chung là review qua như này thôi đây cho mọi người xem nè đó tí ngoan mắt luôn anh em ạ à, map các thứ này ma nó tí ngoắt luôn đó đang chơi thôi tin nhắn đến các thứ lung tung à cho người xem Ôi, thấy không? Khó chịu chưa? Nút này bé tí tí này không thể đi nổi luôn. Chỉnh skin khi PK này cho nói chung là chơi iPhone X, chơi iPhone đó. Không biết là những cái điện thoại khác như thế nào ấy. Nhưng mà chơi iPhone mình thực sự là đĩ mẹ nó phải như vậy thì PK cái gì nữa đúng không? Rồi, cho anh em xem này. Như như con kẹt đấy. Thật nói thực sự luôn, mình nói thực sự luôn chứ không phải chê cái gì cả. Không phải chê nhá. Nhưng mà đây là mình nói thật luôn đây. Malody này, ấn này, đó không chắc là nhiều ông là chơi quen rồi mới chơi quen thôi còn tôi mẹ mới chơi mới chơi nên là nói chung là lần đầu mua điện thoại về chơi chơi game thử nói chung là có điện thoại về chơi đúng không nhưng mà điện nó bé như thế này thì chơi sao được đây đó qua map luôn đó mấy ông ơi thấy không siêu xe năm sao cần hay về chắc không thực ra thì chơi cũng ổn đấy mà thực sự PK chắc không ăn lại Android đâu mình nghĩ là vậy chắc không ăn lại đâu đấy có thể cho ông nào biết này đấy ông nào chưa chưa từng chơi và chưa cảm nhận thì tôi review qua cho mấy ông chơi là mà trên iPhone là khổ nhất đây nếu ông là không mà dùng iPhone mà không có kèm theo một cái máy tính hay laptop để riêng cho mình thì app mình nói trực thật nhá iPhone mà ông mấy ông chơi nói chung là đéo bao giờ nó gọi là lên level được hiểu không ơi trừ khi là mấy ông nào chẳng lẽ bây giờ mấy ông lại úp chay bằng phiên bằng cái phiên bản gốc này đánh thì có thể đánh được nhưng mà mình sợ không có thể lên level thôi không lên level được hiểu không không thể lên level được đó cái thứ nhất cái thứ hai là di chuyển rất là khó đây mấy ông mà cầm iphone phone mà đi pk à, thôi rồi đánh nó gọi là ỉa là quần mới không chết được người ta cho dù vip bao nhiêu nói chung là vip quá mới ra gặp thằng cùi quá thì mới ra còn thắng được thôi chứ giờ mấy ông mà kiểu mà ngang ngang nhau một ông hack android một ông iphone thôi thì ông nào thắng thì mình cũng chả cần nói nhiều ok đó review qua mọi người xem luôn <coughs> trời ơi nó gọi là đi khó lãi lìn luôn đấy đây là lần đầu mình dùng điện thoại à, iPhone luôn còn từ bé giờ mình toàn dùng Android thôi đây là lần đầu dùng iPhone luôn mình cũng cảm nhận là khá là mượt nhưng mà chơi game cái vấn đề chơi game về ninja nói chung là ninja ở iPhone thì mình nghĩ là không nên nhiều ông ấy còn iOS ờ, e có phiên bản hack không anh hay là cái gì gì đấy thì đó thì hôm nay clip này mình cũng review qua về cách ờ, chơi chơi Ninja School trên thử chơi Ninja School lên trên uh, ờ, iPhone X thôi nói chung chả gì ạ đẹp cái cần hôm nay là cần review nhưng mà nó gọi là chả có cái gì cả. clip qua nhạc ok bye mọi người chúc anh em xem clip vui vẻ nhớ like và subscribe kênh mình nha tiếp tục ra clip về ninja mọi người xem bye bye